ừ hớt bỏ đây đi vâng. tức là cái phần bên trên này để đấy tự, tự làm sao hớt đấy. ngang hay là rồi rồi rồi rồi cứ làm sao hớt được đây để mình tự biết để nhìn cái mặt thấy chưa nhìn cái mặt chưa à rồi rồi, rồi. đấy là nhìn cái mặt nó nó nó mịn mà đẹp không vâng. nhá bây giờ đây, cái này mà dùng máy thì nó đẹp nữa này ờ ừ, đấy này hoàn toàn là do em vâng. cái phần hớt này là hoàn toàn do em chứ vâng, không vâng. phải là cơ bạn là em chưa quen đấy, không quen không quan trọng nhưng mà cứ dạ. tự mạnh dạn mà hớt này đấy để mình nhìn thấy được à đây đây đây đây đây đây đúng rồi đúng rồi nhá đây hớt tiếp mình mình dứt khoát thì nó mịn dứt khoát thì nó mịn hớt nhanh rồi đấy thấy chưa đẹp chưa thấy mình chưa nào tiếp tục phát nữa đấy thấy chưa vâng. nha bây giờ hất cái lắp mỏng để vào cái bát kia để xong là nhìn thấy cái cái cái cái, cái lắc cà vớ ở trong cái cái bát đấy đấy rồi hất đi mà nó thả vào thả vào thấy nó dai chưa vâng. long long anh chưa rồi. đây là việc bán còn lại là của mình à, đúng rồi, chưa rồi, rồi, rồi. đấy em nhìn em nhìn thấy nó dai chưa vâng. đấy nhá đấy nhá đấy là test cái phần mà sau khi vừa làm xong xong đúng chưa thấy nó khác chưa Đúng chưa dai đẹp chưa đây là lắp em em hớt tiếp cái miếng nữa rồi đấy, cái việc cái việc là trang trí là đấy là việc, việc của mình thế còn vâng. đây là test là test với cây cái cái cái cái cái, chất lượng vâng. của thành phẩm nhé rồi ra